sẻ với anh chị bây giờ tuyển được vào rồi nhưng làm thế nào để họ hoạt động cái này quan trọng anh chị cái mở hàng đầu tiên nó quan trọng lắm rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị các chị có công nhận với tôi lúc nãy tuyển vào ai nhớ câu cuối cùng trong bài tuyển các anh chị có công nhận với tôi và công nhận với tôi cái bài tuyển của mình ở một cái phương pháp rất khác nếu không muốn nói là đẳng cấp khác nhưng khi bởi vì tôi đã từng bị các chị khi tư vấn của tôi bước vào công ty bảo hiểm học cái khóa khởi nghiệp tôi bị mất rất nhiều ứng viên tôi biết các chị có bị mất hay không nhưng tôi được bị mất bởi vì tôi bán cho họ cái giá trị nghề nghiệp bán cho cái tương lai cái mục tiêu rất rõ ràng cái sứ mệnh cái tầm nhìn nhưng mà vào công ty bảo hiểm thì nếu may mắn chúng ta được cái bạn AT nào mà bạn ấy giỏi thì còn giữ được còn nhiều AT vào rất non sau đó lại đưa ra những thứ khô cứng nó không có ổn cho nên đội ngũ nó đã tổn cái thứ hai mình bán về giá trị bảo hiểm rất cao nhưng mà bây giờ dạy chưa đâu với đâu mà các anh chị biết trong công ty thì dạy không phải là tập trung quá nhiều về chuyên môn mà dạy làm nào dùng chiêu để thi đỗ trước vậy thì rõ ràng nó làm đại lý bị tụt cảm xúc anh chị nhung chưa do vậy sau này tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm trên tôi phải thay đổi ok tôi phải thay đổi không làm theo cách cũ nữa tức là phải cài đặt các chị có nhớ ở phần nối của tôi ấy, nếu hồ sơ của em được công ty chấp nhận thì em sẽ phải sắp xếp 5 ngày đi học các chị nhớ không ạ và đến bây giờ việc tôi rất là đơn giản hồ sơ nộp vào đương nhiên sẽ được đi học nhưng mình không bảo là chưa đấy khẽ đó có đúng không nhỉ cái cao không cao kệ gì sang chảnh tí rồi đến bây giờ tôi gọi điện kê chào trang chúc mừng em hồ sơ của em đã được công ty chấp nhận và đến ngày này ngày này công ty có lịch để đào tạo em sắp xếp thời gian đi học ngày đấy nhớ không có nghỉ được buổi nào được chưa đấy sau đó nhưng bởi vì sao bởi vì nội dung đào tạo công ty có những thứ cần có những thứ chưa cần và anh muốn đó là ngày hôm đó trước khi vào học em đến sớm hơn 15 phút chúng ta ngồi gặp gặp nhau bởi vì anh muốn chỉ cho em những cái điều gì quan trọng nhất mà trong khóa học em cần phải nào nó lại cái điều này đối với các anh chị có khó không khó có đúng nhỉ vậy đến trước 15 phút chúng ta nói gì ok em ạ à, trên cuộc đời này không có cái sự nghiệp nào mà chỉ học có 5 ngày đâu và năm ngày này công ty không tập trung quá nhiều vào kiến thức kỹ năng và chuyên môn bởi nếu tập trung vào đó mà em không thi đỗ thì không có giấy phép hành nghề cả đó vẫn là bằng không cho nên trong năm ngày này nhiệm vụ của em chỉ cần duy nhất một thứ bằng mọi giá lấy được cái chứng chỉ hành nghề tức là cấp mã số còn kiến thức về mặt chuyên môn thì sau đó anh sẽ người chịu trách nhiệm được chưa các anh chị như vậy đội ngũ của mình sẽ không bị phụ hẫng các chị đồng ý không ạ đội <clears throat> ngũ của chúng ta sẽ không bị hụt hẫng các chị nhớ điều đấy ok xong chưa các chị bởi chúng ta nói câu công bằng các chị công nhận với tôi AT của công ty bảo hiểm hiện nay rất non rồi họ không hiểu gì cả công ty tuyển thì tuyển toàn những người thứ nhất trẻ chưa làm bảo hiểm bao giờ biết cái gì giáo trình thì lý thuyết có đúng không ạ hay là mấy ông mà có làm bảo hiểm rồi thì bán thất bại êm chè thì biết làm cái nghề đấy ờ, bạn là bạn giỏi cái chị nó ký đúng một hợp đồng bằng cái ông đấy làm cả năm không nếu mà giỏi thật như vậy cho nên chúng ta phải định vị được cái điều đó ok để chúng ta phải chịu trách nhiệm luôn nhớ câu này này khi một người ứng viên đi theo chúng ta ví dụ đội ngũ của trang đi theo em ấy thậm chí em tin nó chẳng quan tâm đây chi được gì không đúng ạ và do tin chúng ta tin em chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với tương lai sự nghiệp của thành viên của tư vấn của mình tôi nói đội ngũ là gì nếu như mà đội ngũ chúng ta chưa sống được chưa giàu được thì làm một người lãnh đạo đừng bao giờ ăn con ngủ yên đội ngũ mà chưa ra cái gì mà cái sức này ông đứng có vỗ đọ vỗ kia quên luôn đội ngũ như hơi thở của mình như máu thịt của mình tôi đã nói rồi nếu muốn thành công chỉ làm ba việc thôi một đoàn kết yêu thương hỗ trợ sẻ chia lẫn nhau hai làm đúng những gì tôi hướng dẫn ba là nhìn cách tôi đối xử với từng người một như nào thì đối xử đội ngũ của mình như vậy thế xong không muốn thất bại hay không được chúng ta phải thể hiện cái điều đó và cái đó không được nói bằng miệng đâu bằng hành động của mình hành động sẽ nói được tất cả các chị công nhận tôi nhiều người lên quản lý dạ đáng hết không? nhưng mà nhiều người đã xây dựng được cái văn hóa cái sự đoàn kết cái đó mới là chìa khóa do vậy tôi vẫn chỉ nói các chị nếu các chị muốn lên quản lý thì các chị phải xác định mình là ai mình là người quản lý mình phải chịu trách nhiệm với đội ngũ của mình luôn nhớ một câu không có quân kém chỉ có tướng tội rồi ok được anh chị hai ba người bên cạnh không có quân kém chỉ có tướng tội Đây, không được chửi anh Trang nha nhưng không sao đâu tôi nói rất thật với anh chị chúng ta phải chịu trách nhiệm và vì nhau các chị nhớ chủ đề ngày hôm nay chúng ta là gì together we win chỉ có cùng nhau chúng ta mới thành công được còn nếu như chúng ta đi một mình không giờ thành công được đâu chủ đề này các chị thấy được không đối với tôi không phân biệt công ty nào hết rồi đấy và như vậy đội ngũ của mình vào học học mấy ngày này các chị đừng chăm cái bệnh lớn nhất các chị công nhận tôi như lúc nãy tôi nói đấy cái gì mà nhận được sự hỗ trợ cách nhiệt tình nhưng thái quá đều bị coi thường ai đời người ta đi học đi học thôi em ơi em đi học chưa chị qua chị đón có không buổi trưa em ơi trưa nay em muốn ăn gì có đúng không sao em muốn uống gì em ơi hôm nay em có khách ở đâu không chị đi tư vấn hộ có không xin thưa chồng con ở nhà thì đang chết đói có đúng không ạ thậm chí có những cặp vợ chồng rất là đau đầu quân đông mà hỗ trợ nhiệt tình mà hai vợ chồng muộn rồi ngầm ngầm ôm nhau như thế này và lại đến nó gọi chị ơi em đã có hợp đồng cả trẻ bảo như bạn cũng phải sức ra đó thế thì làm sao chúng ta thành công được anh chị ok tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm nói cho anh chị biết tôi đã từng có hệ thống rất đông doanh số rất cao lương trong túi rất nhiều nhưng không mang được đồng nào về nhà bởi các chị biết bây giờ cái bệnh cứ quản lý đúng không là chi hết bật nhiên văn hóa của công ty tôi là gì lập xe xe hết không cần biết là ai cũng ngồi chung với nhau là xe hết đấy là gắn bó vậy các chị công nhận tôi quản lý có bao nhiêu đâu rất xin lỗi ở đây quản lý trong ngành bảo hiểm này không những chỉ là cô xin mà còn sống dưới mức nghèo khổ tại vì có thu nhập tính rằng là tuyển quân thì đông nhưng nó không hoạt động xong gọi điện chăm sóc mời đi ăn đi uống thế là gì còn thu nhập nữa tôi trước đây đã bị nhục mặt tôi không trách cái chị đầu cả ba cái chị chưa biết nhưng bắt đầu từ năm 2009 tôi thay đổi toàn bộ tôi không có đi hỗ trợ nữa nhưng tôi tuyển vào đến đâu tôi dạy đến đấy sau khi học xong ra tôi đều hầm 5 ngày tiếp 5 ngày liên tục mà các chị biết cái lò tôi hầm nó kinh khủng lắm có những người con của tôi đó thì tôi lò đến cho hai ba giờ sáng rồi chưa trả xong ba ngồi đấy còn lâu mới được ra nhiều khi khét nhưng mà tôi bảo không sao nếu các bạn yêu quý tôi mà các bạn thất bại thì cái tình cảm này không để làm gì hết các bạn đến với tôi không phải vì chuyện đó nhưng nếu các bạn mà khét tôi mà các bạn có thể thay đổi được cuộc đời của mình bằng, bằng được trăm mảnh can được chưa tôi nói thế đấy mà tôi làm như vậy đấy tôi rất là, là là rõ ràng các anh chị tình cảm thì là ngồi cà phê uống nước chúng ta tình cảm cứ chơi rất thoải mái nhưng mà đã làm là nghiêm túc và các anh chị biết sau đó tôi xây dựng ra một hệ thống cực khủng ở đây có ai là ai biết anh hỏi là phòng không và học trò hỏi anh Phong xem 100% hệ thống của anh Phong tôi là người tuyển hộ và đào tạo hộ ngoài ra cái ái hệ thống của tôi tôi làm hết ok bảo cái gì gì thế tôi làm bảo hiểm như đi chơi ấy. chả có vấn đề gì cả tôi tuyển vài đứa rồi xây dựng hết toàn bộ cái đó mà đấy chính là vấn đề thử hỏi bây giờ mấy mấy bác diễn giả thì mình xem bảo bây giờ bác nào đấy giỏi đấy làm đại lý đi đi bán đi dạy được mà tôi vẫn làm tôi vẫn làm đại lý còn đi dạy này là qua là hướng lên thích thì dạy thôi còn không tôi vẫn cày được mà tôi bán là bán được ở công ty tôi cái chị tin không ai bán trên số cao bằng tôi không mà tôi chẳng đến gặp khách hàng đâu tôi làm rất đơn giản thôi công ty tôi tôi sẽ kéo rất nhiều các đối tác khác nhau là bên ngoài nhưng mà thằng nào đến làm việc với tôi không bao giờ mặc cả giá các chị tin không riêng tôi không bao giờ mặc cả giá ông nào làm việc với tôi cực thích thậm chí tôi dạy hướng dẫn lại luôn kể cả mc là trở nên lên nói tôi tôi hướng dẫn luôn cách nói như thế nào và lương thì trả cao cao có thích tôi không ok và cuối cùng toàn mấy ông đấy phải mua có cái gì đâu lấy tôi trăm triệu tôi ký gần sáu trăm triệu các chị thấy có lấy được đâu lấy đấy nhớ này tiêu tiền đâu lấy tiền đấy còn tôi có thời gian tôi đi tư vấn chết tôi ok vậy thì cần gì bây giờ quay ngược trở lại quay ngược trở lại chúng ta làm thế nào họ thành công tôi chỉ muốn nhấn mạnh người đại lý có thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào quản lý trực tiếp ok quản lý giỏi thì người đấy thành công nếu quản lý mà kém cái chị nhớ sự nghiệp rất là mệt ok cho nên nếu các chị nào đã và đang làm quản lý thì làm ơn tự mình phải làm nào để đội ngũ phải tin mình cho cái yêu mình đã là người lãnh đạo phải làm thế nào đội ngũ của mình họ phải mơ họ phải khao khát một ngày nào mình phải được như chị ý chứ không phải là bây giờ gặp cái bà này ngứa mắt lắm các chị công nhận với cô không ạ ta lãnh đạo phải làm nào cho người ta phải mơ được cái mình chứ là lãnh đạo mà rồi bà này bà kia họ không còn tôn trọng bà nữa chết ok rồi anh chị rồi bây giờ quay trở lại vậy người ta đến học cứ kệ cho học học xong rồi ra mình sẽ làm gì ra mình phải chúc mừng trước Kê chào Trang, chúc mừng em đã trải qua một kỳ thi hoặc và đã tốt nghiệp anh cứ nghĩ rằng nó cực kỳ khó với em nhưng mà em vẫn vượt qua một cách xuất sắc đúng không? tuy nhiên đó là giai đoạn đầu mà như anh đã nói sự nghiệp của anh em là người chịu trách nhiệm vậy thì bây giờ em sẽ dành thời gian lên anh em mình sẽ cùng nhau đó là ôn luyện anh sẽ hướng dẫn cho em cái cách để em làm và các anh chị không nhận với tôi ở trong công ty thì dạy lý thuyết của chúng ta là dạy ra chiến trường hai cái này nó khác nhau dạy như thế này là dạy để ra chiến trường thứ các anh chị hiện nay đang thiếu đó là học những gì tôi chỉ cần học đúng cái của ông tôi phát ra tôi phải kiếm tiền từ đấy mới là cái các anh chị cần chứ không phải là mấy cái lý thuyết ok vậy thì bây giờ đơn giản chưa đặt lên một cái mình phân ra giai đoạn thôi giai đoạn một anh chị công nhận với tôi Không ai có thể thành công với một cái đầu rộng thoát khổng Và với từ xưa nay chưa làm bảo hiểm Và hiện nay còn điều đặc biệt Chưa có cái trường nào dạy về nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ ấy Có đúng anh chị? Vậy thì bây giờ họ mới vào đây họ là mới hoàn toàn Và mới hoàn toàn vẽ mới thích Các chị hiểu chưa? Bây giờ các chị nói thật sự là các chị uh, Bây giờ vẽ các chị cũng khó hơn là vẽ người mới một tí ok nhưng với tôi không có gì là ngại cả bởi vì tôi biết chỉ cần các anh chị khát khao thành công thì các anh chị sẽ hiểu được cái giá trị của ngày hôm nay và các anh chị sẽ biến nó trở thành cái gì ok tốt thế bây giờ bắt đầu vào giai đoạn một đó là đấy không ai có thể thành công khi mà với cái đầu rỗng đấy và em có công nhận với anh chàng công nhận không ạ tất cả những người thành công và giàu có người ta đều làm một cái chuyên ngành nào đó nhưng có một điều đặc biệt là họ cực kỳ giỏi trong chuyên ngành đó có đúng không nhỉ ok nhưng em có đồng ý với anh muốn giỏi thì chấp nhận giai đoạn chưa giỏi không ok vậy thì bây giờ em đang có số không vậy thì anh em mình sẽ phải đi với nhau từng bước một vậy giai đoạn này yêu cầu em đó là tập trung toàn bộ thời gian vào học trước được chưa học đã nhưng mà học là học cái gì đầu tiên một là học học ở đây thì học cái gì đó là nguyên lý và công năng sản phẩm các chị công nhận với tôi đội ngũ chúng ta hiện nay đang thiếu cái đó chính chúng ta đang thiếu cái đó mà các chị công nhận với tôi các chị dạy như vậy các chị thấy rằng người ta có hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm bảo hiểm không ok đó phải luyện phải tập ok chưa đầu tiên các chị dạy bài này dạy như lúc sáng tôi hướng dẫn ấy dạy xong rồi học xong rồi thì hai đó là bài như thế nào đây đang là bài khởi động nhanh đấy dẫn các vào khởi động nhanh đấy được chưa cái này các chị dạy cho họ một buổi đi có được không dạy nguyên một buổi đi sau đó là dạy bán như thế nào vác đúng cái bài ngôi nhà tôi ra mà bán nó dạy nhưng mà cái chị nhớ này dạy ở đây là luyện đối luyện ở cái khóa này tôi làm được nhưng trong khóa chuyên sâu tôi làm bốn bước một là làm mẫu hai là phân tích ba là luyện tập bốn là trả bài xong cốt rất rất là kỹ ok chúng ta phải làm như vậy chúng ta mới hiểu vậy thì theo các chị nếu có một bài như này theo các chị nếu dành hẳn bốn năm ngày thì có thuộc không có thạo không hiện nay chúng ta đang chết ở chỗ cứ ra phát là phát 48 giờ là 24 giờ xong có đúng một cái hợp đồng đấy mà phát trong cái đó đội ngũ đang chưa biết gì thế bị ép thậm chí ép bắn vào chân quá nhiều là bị nhụt luyện khí có đúng không ạ sợ ngay nhớ này chúng ta không cần một cái hợp đồng của đại lý đâu mà các anh chị cần họ đi đường dài với nhiều hợp đồng đằng sau cho nên đừng tiếc thời gian riêng tôi không bao giờ tiếc thời gian các chị tin không tôi luyện rất là kỹ đào tạo rất là kỹ chưa trả xong bài chưa xong nếu các chị đã biết vừa nãy có anh ấy nhà hỏi tôi cho xem ấy con được tôi nha trả bài đây muốn thăng cấp trả bài thăng cấp trả bài mà trả bài không cho phép dùng slide luôn tôi quay đúng như thế này cũng phải vẽ đúng như vậy sai chỗ nào chết với tôi chỗ đấy sửa đến nơi đến trốn đúng không quyền tôi là như vậy Và không thôi ông đừng lên nữa lên càng cao mà không có kiến thức kỹ năng chẳng qua làm hại người khác có cái gì đâu có đúng không ạ các chị thấy dạng man không tôi không cần biết nhưng tôi chỉ cần biết rằng không ai có thể kiếm được tiền nếu không giỏi về cái đó rồi hoặc nếu có kiếm được thì vài ba cọc ba đồng thôi rồi các chị lại bỏ bán như thế nào các chị dạy cho tôi bài mua nhà được chưa sau đó và lại bán cho ai bán cho ai có phải dạy không có chứ một người lãnh đạo nhá không chỉ biết xây dựng sứ mệnh tầm nhìn của mình đội đó cũng phải có sứ mệnh ok xây dựng sứ mệnh xây dựng mục tiêu chỉ cho con đường dạy hướng dẫn cho họ bước thậm chí dắt tay họ bước thì các anh chị mới có được nhân tài ok nói rất là các anh chị thế bao nhiêu trong số các anh chị quản lý hiện nay suốt ngày bị đại lý gọi hỏi về chuyên môn hỏi về sản phẩm hỏi về các cái nọ cái kia giỏi rất nhiều các anh chị có tin không riêng tôi còn của tôi hàng nghìn người nhưng tuyệt đối không bao giờ ai hỏi hỏi tôi khoản chuyên môn đâu tất cả chúng ta phải làm hết từng bước một bây giờ bán cho ai bán cho ai là quan trọng không ạ các anh chị có biết tư vấn mới có biết thế nào là khách hàng tiềm năng không không biết đâu cái hàng tiềm năng có bao nhiêu yếu tố các anh chị? Lý thuyết đấy. Một là gì? Một là nằm trong độ tuổi. Hai là có sức khỏe. Ba là có tiền. Bốn là có thể tiếp cận. Năm là phải ra quyết định được. Dễ không? Theo các chị đối tượng đấy nhiều không? Nhiều. Vậy thì bây giờ đi tiếp lập danh sách dựa trên tiêu chí đó nó có mấy nguyên tắc các chị lập cho tôi danh sách 30 khách hàng tiềm năng với cái tiêu chí như vậy các chị biết cách lập rồi đúng không ạ bao gồm một là số thứ tự này hai là họ tên này ba là số điện thoại này bốn là nghề nghiệp này năm là thu nhập này sáu là hoàn cảnh gia đình bảy là mối quan hệ sau đó các chị hướng dẫn cho họ ví dụ hôm nay đội ngũ của mình đi gặp ai thì bắt đầu ngồi hướng dẫn đúng xong kết thúc cái chương trình đấy về chúng ta lại rút với nhau kinh nghiệm liên tục như vậy thì một vài lần các chị sẽ tạo ra một nhân tài ok tiếp tiếp danh sách các ba 30 khách hàng tiềm năng này phải có ba cái điều kiện sau đây một là từ trong ra ngoài các chị biết từ trong ra ngoài là gì không trong ra ngoài ở đây là những người mình có mối quan hệ với họ và họ biết mình mình biết họ chứ không nhất thiết phải là anh em trong nhà đâu anh chị hiểu không ạ theo các chị trên đời này có ai không có được 30 người không ai cũng có có đúng không ạ nhưng mà trong nhà rồi nhưng không phải ai mình cũng đưa vào đây mà phải từ dễ tính đến khó tính bây giờ tư vấn của mình vừa mới ra vừa mở miệng ra đã nhảy cao cào cào rồi qua được mình lục trí ngay các chị dung chưa nên là phải từ những người dễ tính đến những người khó tính chúng ta phải hướng dẫn cho họ chúng ta phải lập ra ghi chép ra viết tên ra ok cho tôi hỏi các chị một câu nếu trong đội nhóm của mình có một tư vấn nó bảo là có một ông anh rất giàu mà lại rất thân thiết thỉnh thoảng lại cho mấy chục triệu theo các chị có muốn cho tư vấn đến tư vấn không bao nhiêu người muốn tư vấn của mình đến tư vấn những người đấy tin tôi đi người đẹp người ta nói câu này này thông minh chưa chắc là giàu nhưng giàu thì chắc chắn là thông minh có đúng không ạ nên cho mình tiền đấy nhưng mà bây giờ nó bảo tham gia bảo hiểm vậy tao phải hỏi đồng tiền của tao sẽ phân anh như thế nào cái vấn mới mày có trả lời được không không trả lời được thả đúng một câu rồi mấy việc à mà làm việc nghề này cần tiền đúng không đây nó cho mấy chục triệu nó sẽ tán đi có phải mình đi làm không lượng luôn nhục ý chí chúng ta đang huấn luyện trâu trọt chiến binh các chị nhung chưa và các chị biết rồi chứ ông chọi muốn ra bên ngoài nó đóng ấy thì trước khi ra trận phải cho đóng còn yếu hơn đóng cho con đến phát thua luôn thì nó mới say máu còn ra gặp con nó khỏe hơn nó đóng cho thua lần sau đúng bố bạn có đúng không nhỉ cho nên chúng ta cần phải có từng bước một cái sai lầm lớn của quản lý là như vậy chúng ta phải hướng dẫn cho họ tư vấn từ những hợp đồng nhỏ đến lớn các chị hiểu chỗ này không ạ bán từ những hợp đồng nhỏ đến hợp đồng lớn theo các chị làm được không cái này các chị ngồi cùng với họ xong viết ra nhé chứ không phải là chúng ta nói một thế song song và các chị nhớ cái cách mà tôi viết như nào tôi phân tích như nào các chị phải làm đúng như vậy phải viết vẽ đúng như vậy ấy. các chị nhớ này người ta chỉ làm khi một bức tranh nó sẽ rõ ràng các chị vẽ được chân dung của nó cái gì càng cụ thể bao nhiêu thì nó càng dễ thành công bấy nhiêu ok được anh chị rồi và bây giờ làm sao với danh sách được rồi thì điều gì xảy ra chúng ta phải nói với họ con này này với cái danh sách này anh yêu cầu em một việc đó là tuyệt đối không nói ủng hộ ủng hộ mà phải tư vấn bài bản đầy đủ đúng như hướng dẫn cái này các chị có làm được không và các chị có đồng ý với tôi muốn ai làm bất kể điều gì mình phải cho họ một lý do các anh chị có công nhận với tôi không ạ với danh sách này là tuyệt đối không nói ủng hộ mà phải tư vấn bài bản ok và đúng những gì hướng dẫn bởi vì sao vậy bởi nếu em nói là ủng hộ em có thể ký được những hợp đồng trong danh sách này nhưng các hợp đồng đó sẽ không bền sẽ không bền được chưa và nếu như mà người bởi vì sao vậy bởi vì người ta cứ đóng vào nó không hiểu được cái gì đến lúc người ta bỏ bỏ thế người ta sẽ không nhận đủ tiền về bởi vì theo quy định em đã biết rồi và lúc này người ta quay sang chửi mình có đúng không ạ và với chúng ta chỉ có một thứ duy nhất để bán đó là uy tín em có công nhận với anh một hợp đồng ký khách hàng ký chúng ta không giàu lên không họ không ký chúng ta cũng không nghèo đi không thậm chí không làm bảo hiểm mình có thể làm việc khác không đúng cả vậy thì mình đâu cần phải xin được chưa ạ nhưng anh yêu cầu em nếu em tư vấn một cách bài bản và đầy đủ anh chắc chắn số lượng hợp đồng sẽ ra nhiều hơn và hợp đồng sẽ chắc hơn các chị nhìn cách nhà cái không tuy nhiên cả anh và em đều chưa cần những hợp đồng này chưa cần các chị nhìn thấy cách đầu tiên là không bán này này nhưng mà cả à, đây đó là à, chưa bán được nhiều hơn chắc chắn nhiều hơn rồi nhưng mà lại còn chưa cần nữa cơ để cho họ có một cái gì ạ à? tâm lý thoải mái ok nhưng điều quan trọng nhất là sau khi tư vấn hết cho 30 người này thì điều anh cần đó em phải nâng cao được cái kiến thức kỹ năng và cái kinh nghiệm bởi chính cái này nó mới phục vụ cho sự nghiệp được dài kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm nó mới phục vụ cho sự nghiệp được dài các chị có nhận với tôi không ạ ok vậy bây giờ xong cái này chưa cái định hướng mình hướng dẫn đủ chưa bây giờ lại đi tiếp vậy bây giờ em sẽ tư vấn cho ai đầu tiên lập xong danh sách rồi hướng dẫn rồi nhưng tư vấn cho ai đầu tiên cũng rất cần các chị đồng, đồng ý với tôi là đầu xuôi thì đuôi đỏ không vậy theo các chị lúc này tư vấn cho ai bản thân mình lại phải khuyên họ chọn từ cái danh sách này ra cho tôi từ 3 đến 5 người để tư vấn trước và ba đến năm người này cũng phải có điều kiện đó là vui cũng gọi buồn cũng gọi là sẵn sàng đến chia sẻ bất kể điều gì các chị hiểu không ạ và cũng yêu cầu họ ghi tên ra theo cái chị có ai cũng có ai cũng có đúng rồi vui cũng gọi buồn cũng gọi người ta sẵn sàng đến chia sẻ của chúng ta các chị không không nhận với tôi đấy là rất thân thiết không dễ trao đổi dễ nói chuyện không ok rồi bây giờ tư vấn đầu tiên rồi nhưng điều quan trọng nhất bây giờ ai sẽ là người mở hàng cái này là tư vấn này bây giờ đến mở hàng theo các chị mở hàng có thích không thích chứ và các chị có công nhận với tôi tại sao mở ra bất kể cái gì kinh doanh đều phải có một ngày người ta hay chọn gọi là ngày gì dạ. ngày khai trương có đúng không ạ ngày khai trương thì thường người ta thông báo cho ai người thân người thân bạn bè nhưng mà có phải ai đến cũng được phép mở hàng không chọn người chọn người hợp tuổi hợp tính hợp tình thoáng có đúng không nhỉ để mở hàng cho nên cái hợp đồng đầu tiên nó quan trọng bởi vì vào đây làm kinh doanh thì có cần phải mở hàng không có vậy theo chị ai sẽ là người mở hàng bây giờ tôi hỏi các chị một câu nhá cái mở hàng nó quan trọng mức độ này cho anh hỏi em cái được không giao lưu với em câu được không rồi bây giờ anh bỏ qua những cái ông mà yêu em hay là bố mình trước đây đi anh chỉ hỏi ông xã rồi ngay lần đầu tiên ông ấy đến em có cho hôn không không cho không sau bao lâu thời gian tìm hiểu sau bao lâu cho hôn tóm lại là sau bao lâu cho hôn có cái gì mà ngại tập này còn cái gì nữa mà mất anh hỏi anh hỏi có ý đồ em hiểu không ạ bao lâu được hôn em khoảng thôi em thì bạn yêu lâu được sau hôn em hai tuần có đúng không nhưng mà sau được hôn đầu được hôn tiếp không có. tần suất thế nào nhiều hơn nhiều hơn lúc nào không có khó chịu không <laughs> ok đấy các chị yêu chưa cảm ơn em tại sao tôi nói như vậy bởi vì cái hợp đồng đầu tiên nó cũng khó trong nụ hôn đầu tiên bước qua được nó rồi là sẽ bước được mãi mãi cho nên nhất định cái việc mở hàng rất quan trọng vậy chúng ta đã nghĩ ra ai là người mở hàng chưa cái bây giờ tôi gợi ý các chị như này nếu giả sử nhá giả sử mà các chị được nghe về một cái món ăn đặc sản mà các chị vô cùng khao khát và muốn một lần trong đời được thưởng thức nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếu tôi tặng nó cho các chị thì theo các chị ai sẽ là người dùng đầu tiên sau đó nếu còn cách chị cho ai có cho hàng xóm không không người ngoài không không à, ok cảm ơn các chị rất nhiều vậy xin hỏi các chị một câu qua những gì các anh chị được đào tạo từ công ty qua những gì chúng ta chia sẻ với nhau mấy ngày hôm nay thì các anh chị thấy bảo hiểm nhân thọ thế nào tốt tuyệt vời rất tuyệt vời rất tuyệt vời nó cũng giống như một món ăn đặc sản mong chờ đã ban phát cho chúng ta Vậy mình có thử thức không? Có chứ Ok Có đúng không nhỉ? Vậy thì rõ ràng em công nhận với anh Là em có thể về em tư vấn cho ai, tư vấn cho bạn bè hay thậm chí là ông chồng mình hay bà vợ mình Họ có thể ok đấy nhưng mà được một trăm trăm không? Chưa chắc chín chín phần trăm vẫn là chưa chắc Nhiều ông mà về nó bảo vợ mua Ông đừng có mơ Về vợ ông chưa được phát lên ông quay lên giường bảo bỏ tiền cho còn lâu Có đúng không nhỉ? Chắc cười Chắc đúng vậy Tôi không sao Có đúng các anh chị Đấy là vấn đề đấy Nhưng mà mình vừa học rồi Mình hiểu rồi, mình biết rất rõ rồi Mình tham gia cho mình còn ai cả không? Không Có phải là xuân 100% không? Nhưng em có biết nếu em tham gia như vậy em được hưởng những quyền lợi gì không? Cái em được hưởng như sau Một Đón đầu xuôi thì đuôi lọt thành nó gọi là vạn sự Khởi đầu nan Vạn sự khởi đầu nan Đầu xuôi đuôi lọt ừ, Có đúng nhỉ? Nó sẽ thuận lọt Cái thứ hai cho tôi hỏi một câu Theo các chị với những người tư vấn mới vừa mới học xong ra Kể cả chúng ta đào tạo huấn luyện như vậy Để hỏi một câu qua những gì em được học ở công ty qua những gì em chia sẻ em cho anh hỏi là em đã tin tưởng tuyệt đối vào bảo hiểm chưa nhớ cho tôi từ tuyệt đối theo chị họ tin tưởng chưa chưa cơ bây giờ tôi hỏi các chị một câu quê tôi ở ninh bình giả sử nếu các chị chưa về ninh bình mà tôi kể kể cho các chị nghe về cái nhà thờ đá kim sơn mà các chị chưa từng đến đấy Xong bảo các chị mang cái câu chuyện của nhà thờ đá Kinh Sơn đi kể cho người khác các chị có tự tin không? Không Nhưng nếu các chị về đấy rồi các chị kể có tự tin không? Có Các chị biết vì sao không ạ? Người ta nói câu này này Chăm nghe không bằng mắt thấy Chăm thấy không bằng một sờ Chăm sờ chưa bằng một dùng Có đúng không ạ? Nghe nó thấy đấy, nhìn thấy đấy Nhưng phải dùng mới biết chứ Đúng rồi Có đúng không ạ? Chuẩn rồi vậy qua những gì em được chia sẻ công ty em chỉ nghe thôi nhưng bây giờ em tham gia bộ hợp đồng này thì em không chỉ đóng vai trò là người tư vấn mà em còn đóng vai trò là người khách hàng và cái bộ hợp đồng này cũng chính là cái tài liệu chính xác nhất để em xem lại những gì công ty dạy và những gì anh dạy nó có đúng hay không mà nếu đúng như vậy em vẫn tự tin đi tư vấn với người khác không các chị công nhận với tôi nói dối rất khó nói thật cực dễ ok nói thật là mình thấy nó quá tuyệt vời nó quá hay thì nó càng xúc có đúng không anh chị có mấy thằng nghèo mà bảo hiểm nó không ra gì mà nói nhất điên từ sáng đến bây giờ không <laughs> không bao giờ có được có đúng không nhỉ ok đấy vậy cái thứ hai em được đó chính là các tài liệu chính xác nhất để học ok cái thứ ba cho tôi hỏi các chị một câu với một người tư vấn mới tư vấn cho khách hàng đã khó rồi nhưng bây giờ khách hàng đồng ý tham gia nhưng xin hỏi các anh chị bảo họ hoàn thiện một bộ hồ sơ chạy bảo minh họa như thế nào nộp như thế nào hợp đồng phát hành như thế nào họ làm được chưa chưa nếu chưa làm được thì dễ đến dẫn đến chuyện gì lúng túng dẫn đến làm sai làm sai công ty có chấp nhận không không phải đi liên tục xong đẩy về làm lại làm gì ạ lại sửa làm lại làm lại phải có chữ ký của ai khách hàng lại xin lỗi khách hàng em sorry anh có đúng không nhỉ vậy xin hỏi các anh chị theo các anh chị một người khách hàng có đủ sự tự tin để giao toàn bộ cái kế hoạch tài chính của gia đình mình cho một người thiếu chuyên nghiệp như vậy không? Không, không dám. Có ạ? Không. Có đúng không? Ok. Nhưng nếu mình mua cho mình mà sai có vấn đề gì không? Không sao. Sai lặp lại. Sai lặp lại. Có đúng không ạ? Vậy em biết không, khi em tham gia bộ hợp đồng này cũng chính là cơ hội để em thực hành cơ hội để thực hành ok nhưng mà thử hỏi tư vấn mới bây giờ có cơ hội không vừa mới học xong ra một cái có hợp đồng một cái là quản lý rồi là thư ký làm tất làm gì còn cơ hội nhớ này đội ngũ họ cần chúng ta hướng dẫn dạy họ chỉ cho họ chứ không phải là làm hộ một trong những lý do tư vấn không đi đường dài là bởi vì họ thiếu tự tin họ thiếu tự tin không phải là do họ mà do các quản lý đã làm sai hướng dẫn các chị tin quân của tôi tôi nói rất rõ nghiêm cấm đó là làm hộ nếu phải hỗ trợ thì hướng dẫn bao lâu cũng được nhưng nếu tôi nhìn thấy làm hộ ngày mai nghỉ việc rất rõ ràng ok các chị tin mình nếu chúng ta hướng dẫn họ chỉ làm vài lần thôi họ làm được họ sẽ rất tự tin ok từ nay trở đi theo tôi đuổi hết thư ký đi và để sinh ra chả để làm gì cả thư ký làm gì tôi rất thật các chị đấy bảo nó tốt nhất là gì mày đi làm tư vấn đi cô dặn được chưa ạ không cần đăng ký trừ trường hợp nếu các các chị mà quá lớn thì nhiệm vụ của thư ký là cập nhật những thông tin xong thông báo cho đội ngũ xong hướng dẫn ok hay là ví dụ như theo dõi các chương trình thi đua theo dõi đó là các thưởng ví dụ thưởng quý thiếu bao nhiêu thưởng tháng thiếu bao nhiêu follow cái đấy xong đó thì thông báo cập nhật hay là tổ chức các cái hội nghị cuộc thảo đến chuẩn bị trước điện thoại đâu nhỉ chị cố gắng là gì là dặn đi cái đúng không? nếu không thì cho nó bơi cái chị nhớ điện thoại của tôi sắp hết nói đâu cái chị nhỉ <laughs> cho nghỉ theo ký đi đến đâu rồi à được thư ký cấp quản lý không thay thư ký ok chúng ta hướng dẫn các chị tin tôi đi hướng dẫn chạy cái bảng minh họa các chị giỏi lắm chạy ba lần thua người ta sẽ lại ngồi em bấm như này em đánh như này đúng không dấu sắc cái đánh dấu ép dấu huyền thì đánh dấu ép vào dấu đặt đánh dấu ngã còn nếu ngã nữa thì anh đỡ đứng dậy hiểu không ạ từ làm bộ các em uh, của trang cho anh hỏi trang làm bộ các em không làm bộ không thân thùy trang có là hộ đại đúng không có có chạy vào bảng minh họa không anh không cần phải mời em cũ có hay không có có có hôm nào hai vợ chồng thì dứt ra chưa chẳng nhẽ dứt ra ở đây khai à có đúng không ạ ở đây tôi khuyên thật các anh chị đại lý nếu ông quản lý nào mà bảo để anh làm hộ được không thì bảo hướng dẫn em thôi không cái làm bộ đấy mới là cái dạy nghề các anh chị ok còn nếu không các anh chị không có thành công được đâu rồi còn ngày sớm mất cơ hội cái thứ tư cho phép tôi được hỏi các chị một câu các chị có đồng ý tôi với vai trò người tư vấn bảo hiểm có phải là chúng ta đang gánh trên vai mình cái sứ mệnh đi bảo vệ tương lai gia đình người khác không tại vì đi bảo vệ gia đình người khác gia đình mình cần bảo vệ không Vậy em biết không Ngay khi em ký vào cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm này Cũng đồng nghĩa việc em đã thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với người thân yêu của mình Để cái trách nhiệm với người thân ok không đúng không chị rồi giờ cho hỏi một câu theo các anh chị nếu mình chưa tham gia bảo hiểm mình đi tư vấn cho khách hàng sau khách hàng bảo ủa em ơi sao bảo hiểm nó kỳ diệu như thế nó vui diệu như thế nó tuyệt vời như thế anh thích thế em tham gia chưa chưa có tại sao chưa có tiền hay là câu như tu cái tôi cũng thế có đúng không ạ nhưng nếu mình có bộ đầm trong tay rồi thì mình nói sao Đấy, em cho ra rồi câu đến vứt cùng một câu nói biết cách để nói ôi chắc bác đùa em đúng không bác thích trên cao em bài gì thấp này sao dám so sánh với bác đây là đồng em đi em đây có hai tỷ thôi các chị hiểu không ạ dừng ra đây em có đồng đây không đến nó không chắc. không chắc bác đùa em bác tiết trên cao em mãi dưới thấp này sao dám so sánh với bác đây hợp đồng em đây có 2 tỷ thôi bố nào bác không thật mua 2 tỷ mua 2 tỷ bằng em à các chị hiểu không ạ người ta nói là lời đó cũng mất tiền buôn lượng lần nói cho vừa nhau tức là mình phải mua mình phải nói mình phải biết cách cài đặt chả mất lời nào cả tôi xin thưa cái gì nói câu đấy mất gì đâu họ nhận được sự tôn trọng các bạn nhưng mà ngon ta được anh chị ok vậy vâng. cái hợp đồng này cũng chính là công cụ để bán em cái hợp đồng anh chị chịu khó đút vào trong ví ở à, trong túi tô xanh xanh đỏ đỏ tím tím nước vàng ấy anh chị nhôm để mình làm một cuộc tư vấn ok cái thứ sáu mình tham gia cho mình đấy được cái quay lại đến thêm đấy đó là mua rẻ mua rẻ các chị có cập nhật với tôi nếu khách hàng tham gia phí bao nhiêu phải đóng đủ bấy nhiêu không trừ trường hợp đại lý cắt hoa hồng rồi mà nếu cắt hoa hồng là vi phạm được điều 10 của luật kinh doanh bảo hiểm nhá luật kinh doanh bảo hiểm có quy định rất rõ nghiêm cấm mọi hành vi lôi kéo ép buộc dụ dỗ khuyến mại dưới mọi hình thức ok và khách hàng không cắt nhưng mà mình tự mua cho mình thì sao cái này là hợp pháp anh chị nhung chưa hợp pháp lại mua rẻ thậm chí tôi hỏi thật các chị không chỉ rẻ mà miễn phí có mua không miễn phí có mua không biết miễn phí chỗ nào không các chị có đồng ý với tôi giả sử như với cái gia đình vừa xong các bạn phí là 20 triệu không hoa hồng chúng ta được 40 phần trăm cộng với thưởng quý năm phần trăm của 40 có phải là 60 không 20 nhân 60 là bao nhiêu 12 triệu một hợp đồng này tôi đứng ra phải 20 triệu nhưng mà đã không tiết kiệm được 12 triệu 12 triệu có phải rẻ chưa rẻ như nếu bạn thêm một cái nữa là 20 nhân với 60 nữa thì phải bằng 12 triệu nữa không vậy có phải là 24 triệu nếu ngay tháng đầu tiên ký có hai hợp đồng gieo phát trong tài khoản có 24 triệu muốn làm không nhưng các chị biết là cái hợp đồng thứ hai là đâu không khách hàng ở đâu ạ bà vợ của mình là cái đầu rồi <laughs> mình mở hàng cho mà ba đến năm người này các chị có khai thác được không các chị có biết làm nào để ba năm mới hợp đồng người ta không rất đơn giản thôi đây phải những người rất thân của họ không và các chị đồng ý với tôi các chị dạy cho họ rồi nhưng mà họ đã nhìn thấy chúng ta ứng dụng thực tế chưa anh hùng nhá à? sau buổi học hôm nay họ chưa hùng lộ dân số bởi mới là chồng của họ thôi vậy thì bây giờ các chị nếu mà quân đông thì các chị mời lên các chị làm buổi hội thảo giúp cho người quân đấy hay là các chị có thể ngồi tọa đàm bảo là dự mời những người lên đúng không ạ ví dụ như vợ đi học mời chồng mời chồng anh ơi Vâng, người ta bảo là thuận vợ chồng tắt biển đông bên cạnh em vừa mới làm bảo hiểm em thấy rất là hay nhưng mà, nhưng mà anh là người có trình độ va chạm rất là nhiều nhưng mà em không biết là em có bị lười không đến ngày này cũng tổ chức buổi hội thảo vì vậy cho nên em hôm đấy anh lên anh nghe xong họ nói là về cho em lời khuyên có được không có đi không nếu mà không đi thì đời em hơi phí nếu mà một người vợ nói như vậy mà còn không đi thì tôi xin thưa đấy là nhầm nhầm nhầm nhầm chồng rồi có đúng không ạ hay ví dụ mấy đứa bạn này đừng có cành cao đừng có đó gì là quá trịnh trọng và một cái vụ tao vừa đi làm bảo hiểm xong nhưng mà tao hiểu nó như thế nào nhưng tao thấy nó cũng rất là hay và nó có cơ hội mà tao nghĩ rằng là tạo ra cả đó nhưng tao biết nó như thế nào mày giống như ma xó thì hôm đấy mày lên mày nghe tao xem cái có được không còn cái việc của họ lên rồi thì nhiệm vụ còn lại của ai của quản lý quản lý biết nói là chưa Thế cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều ngày hôm nay các chị là toàn là người thân của đồng nghiệp của chúng tôi và rõ ràng các chị nói rằng các chị là người rất là thân thiết nhưng mà để người ta thành công được thì sự ủng hộ các chị rất là quan trọng đấy và người ta muốn là các chị biết rõ công việc này ok đấy và thưa các chị bảo hiểm nhân thọ ra đời thế kỷ thứ 17 bắt đầu lúc các em ra rất nước châu âu trung mỹ Đúng và càng ngày trải qua hơn 400 năm càng ngày phát triển đặc biệt trên dưới có hai nền kinh tế Mỹ và Nhật Bản cứ 10 người có tới chín người tham gia bảo hiểm và tại Việt Nam ta 24 năm rồi đó, vâng, thì đến nay có 10 năm triệu đồng đã có hiệu lực anh chị đồng chưa đấy có thể trong cái tháng đầu tư cả nước là ba trăm hai mươi chín tỷ đặc biệt hơn nữa đó là gì là nhà nước và tất cả cơ quan ban ngành đều tập trung vào hỗ trợ ngành bảo hiểm ngày 28 tháng 2 năm 2019 thủ tướng nguyễn xuân phúc ký cái quyết định 242 yêu cầu toàn ngành bảo hiểm hết năm 2020 bảo vệ tới 11 phần trăm dân số hết năm 2020 là phải là 15 phần trăm dân số ô vậy thì bảo hiểm xã hội thực chất là cái gì có sức sống mạnh nhất và nhiều người quan tâm như vậy và để các chị có thể hiểu rõ hơn công việc tôi thì tôi sẽ nhắc đến ví dụ gia đình cụ thể trong ba bác vào này được vấn cùng cách gì hả các bạn có ra không có ra không ra như thế này nó chỉ đỡ cho nổi có đúng không ạ vậy thì hợp đồng đội ngũ chúng ta ra như thế này họ có tin chúng ta họ đi theo chúng ta để dẫn dắt chúng ta không tôi nói thật nếu các chuyện không làm một điểm thôi nếu đã làm một điểm nhất định phải đi theo con đường như vậy tôi đã trả giá rất là đắt chúng ta có duyên được gặp nhau ok và tôi mong muốn các anh chị và phương châm của tôi là hành động vì người việt ok các công ty vào đây mà làm kinh doanh người đặc biệt tham gia bảo hiểm chính giá khách hàng các chị có đồng ý với tôi người dân việt nam chúng ta thu nhập không cao không và cái ý thức tham gia bảo hiểm không phải ai cũng có nhưng mà những người mà đã quyết định tham gia bảo hiểm các chị có nhận tôi họ rất có trách nhiệm yêu thương gia đình mình không vậy theo các chị họ có xứng đáng được nhận những giá trị của họ đã kỳ vọng không ok vậy thì rồi we win được không còn là các chị thiếu thì học thôi thiếu thì học thôi nâng cấp lên được không ạ các chị thấy đấy thì vào buổi tối hay các chị có vào, vào, vào zoom muốn hỏi trực tiếp thì vào zoom còn muốn chỉ để nghe thôi thì vào livestream livestream tôi muốn lưu lại để các chị hỏi ví dụ ngày hôm nay khi chị đi gặp khách hàng vướng cái gì hỏi khách hàng khiến thư điều kiện không biết hỏi ngày mai các chị đi gặp khách hàng nào nói qua thì tôi dẫn cho cách vào đề như thế nào khi chúng ta làm quen rồi cái chị biết cái đầu như này như là đề số khủng khiếp có được không ạ tôi là đồng chí mà rồi vậy thì các chị thấy miễn phí chưa rồi nhưng tôi hỏi thật quản lý được cái gì chưa cần nói đến hợp đồng đầu tiên đâu 20 triệu nhân với 40 thì có phải bằng 8 triệu không 8 triệu mà như đã tôi nói đấy ra là 30 tuyển dụng là 10 thường quý là 30 có phải là 70 không 8 nhân 7 bằng bao nhiêu có phải 5 triệu 6 không có phải 6 triệu này là cà phê và pháo đi thì một ứng viên tôi đã lãi dòng 5 triệu rồi thì có xứng đáng đầu, đầu tư mấy ngày liền không một cái hợp đồng đầu tiên đã có lọc rồi nhưng tất cả những hợp đồng sau họ không cần chúng ta nữa mà người ta đi đường dài theo cái chữ lời hay lỗ ok tại sao các bạn đi tuyển tuyển ở đâu trong cái đó đội ngũ của mình ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng hôm trước ông CEO tôi cũng bảo ông ấy mời những người bên ngoài tôi bảo không quên bên ngoài đi bên ngoài có nghĩa là chưa vào đây hãy trân trọng những người đang ở trong chúng ta này ok nhưng mà, mời những người đang ở đây chiến đấu với chúng ta đội nếu chúng ta đang có sẵn đây tại sao đi tìm hướng khác tôi cho chiến lược công ty sai bây giờ bao nhiêu người này một cải tiến sản phẩm hai nâng cao đó là cơ chế ba đó là thuê những cái máy nói như này nói cho dạy cho các chị hiểu không ạ ví dụ như vậy họ thừa khả năng làm được bởi vì tôi xin thưa với chị tôi thí điểm để vạch vào mặt công ty bảo hiểm biết cá nhân tôi còn có thể làm thay đổi được tôi không tin không không làm được trừ trường hợp anh cố tình rồi ok chúng ta phải làm được cái điều đó và chúng ta phải khẳng định đội ngũ của mình các chị công nhận tôi nếu chúng ta làm lãnh đạo và đội ngũ nó hỏi chị ơi em hỏi chị cái abc lần một không trả lời được lần hai không trả lời được lần ba họ hỏi hay không sáng ngay đúng không ạ đừng trách đội nhóm của mình họ thiếu sự tôn trọng mình là bởi vì mình không làm cho họ trân trọng được có đúng không ạ theo tôi để người ta tôn trọng ấy không nhất thiết là ông phải làm đúng đâu ông không biết ông cứ nói là cái này chị cũng chưa biết thôi mày trẻ mày tìm hiểu xem như thế nào mày về chia sẻ lại cho bác có chết ai không một lời xin lỗi đội ngũ có sao không tôi rất rõ ràng trên đời này chỉ người duy nhất không bao giờ phạm lỗi đó là người không còn trên đời nữa con người làm gì quá hoàn hảo tôi thế thôi các chị biết khi tôi thiết kế cái sản phẩm PPI gọi là tôi là người thiết kế nhưng bởi vì nó chỉ sai một bước thôi tôi phải chịu trách nhiệm toàn bộ đội ngũ của tôi tôi xin lỗi coi như chờ khách hàng người ta xảy ra bồi thường để bảo vệ uy tín đội ngũ tôi tôi bỏ tiền ra tôi trả sai là phải chịu trách nhiệm nhưng đầu tôi đâu có trách tôi đâu các chị nhung chưa uy tín của đội ngũ chính là uy tín của mình đừng có giữ mỗi cái uy tín của mình và uy tín đội ngũ coi thường không có chuyện đấy nếu chúng ta làm lãnh đạo chúng ta phải đi được như vậy ok vậy thì các chị công nhận với tôi rẻ miễn phí chưa rồi cái thứ bảy theo các chị tự mua cho mình thì có quyết định được thời điểm mua không có vậy thì thi đua có đạt không tôi nói rất thẳng các công ty dùng rất nhiều tiền khi đua theo tôi nếu không cần thi đua mà cứ 150% đấy về cái trả tất chúng ta chả cần thi đua được các chị hiểu chưa giữ lại cái kho nó quá nhiều cho nên đôi khi ở đây có ai đi không về báo cáo lại hộ cái là tôi nghi ngờ các cái bảo hiểm cố tình để lại lý sốt và vì đại lý mà bán giỏi quá ông mất cái quỹ đề đi nhiều các chị chúng ta bán được mà doanh thu cao họ đương nhiên trả nhưng mà vì họ đưa ra quá nhiều chỉ tiêu tôi xin thưa và tôi làm đại lý tổ chức khi tôi ký vào cái hợp đồng tôi mới biết được đó là đội ngũ bị thiệt thòi một hợp đồng tôi ký 100% vẫn trả đúng 100% không có bất kể một cái hạng mục nào ngân hàng vậy 120% nếu đội ngũ chúng ta cứ ký hợp đồng trả hết như vậy các chị thấy sao ạ ngon không hàng ngàn người bên cạnh đòi công ty một trăm hai mươi không đòi được nếu các anh chị chấp nhận cùng đồng lòng nha tôi sẵn sàng lên tiếng đòi bởi vì tôi đã chứng minh cho các CEO ít nhất là ba công ty CEO ngồi với tôi tân phục khẩu phục tôi nói thẳng luôn tiền này không phải các ông trả cho tôi mà là chi phí từ khách hàng ok ông có thể có những lợi nhuận như kia không thể biến dòng tiền này thành lợi nhuận được ok tại sao ở nước ngoài ông cứ bảo đổ cho bộ tài chính bộ tài chính cái gì ông đề xuất còn nếu bộ tài chính tôi sẽ cắt tiếp ok tóm lại ông thiếu chính sách được trả hiện nay ông vẽ ra đó gì đi mua 10 hiện nay có ai đang được công ty khác mời mua không trả lương không nhiều người chúng ta cứ bảo nhưng bây giờ tuyển về đây xong được lương cứng 30 triệu 50 triệu ông nào mà nói từ lương cứng từ đó chẳng luôn đó là nói bệnh chẳng bao giờ có lương cứng cả cái đấy là một phần subsidy nhưng phải đưa chỉ tiêu vào cho tôi nói thật các anh chị làm ở đâu phải làm hết các chị ngồi yên đâu ngồi đâu cứ ngồi yên đấy bây giờ các chị cắt cũng không cắt được đâu ok còn nếu các chị nhảy sang bên đấy xong lại đầu tư tiền lại chơi game chơi game mệt lắm ảnh hưởng uy tín rất là lớn tôi thề danh dự các chị luôn cả đời tôi làm bảo hiểm chưa bao giờ làm vậy chưa bao giờ cắt một xu hào các chị tin rồi nhưng khách hàng vẫn phải để ok cho tôi mong rằng là nếu các chị chúng ta có cơ hội gặp nhau chúng ta hãy làm cho ngày bảo hiểm tử tế hơn được không anh chị tôi rất thích từ tử tế cái thứ tám cái thứ 8 Ok Các chị công nhận với tôi toàn bộ phí của hợp đồng của chúng ta vẫn được tính cho đường thăng tiến không? Có Như vậy có nghĩa là gì? Ngay khi em ký vào cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm này cũng đồng nghĩa việc mình đã đặt cái bệ phóng cho sự nghiệp của mình Nó gọi là bệ phóng cho sự nghiệp Vậy tôi hỏi thật các anh chị nếu với mỗi một cái người ứng viên chúng ta đưa vào chúng ta làm một cách bài bản ít xịt phốt như thế này theo các chị tỷ lệ hoạt động là bao nhiêu bao nhiêu các chị nhớ này nếu các chị chọn đúng trong nhóm ba các chị làm đúng bài bản như thế này không phải một trăm phần trăm đâu mà là hai ba trăm phần trăm bởi vì có cả cái hoạt động này ok chỉ có điều tôi nghĩ rằng là gì là với các anh chị chúng ta làm bên truyền thống cho nên đội nhóm các anh chị không nhiều ok các anh chị chịu khó đi luyện đối với cá nhân tôi tôi xin thưa nếu một người tư vấn nào tôi kèm chỉ cần ngồi tôi vài ba ngày thôi là xong à, thực vật đến nơi đến chốn cái này được không anh chị được đấy đây là khởi động nhanh nhé đây tôi chỉ rút được các chị là khởi động nhanh thôi hoặc còn đi đường dài nếu mà đi là được thoát khỏi vai trò oxy thì các chị cần cố được chưa các chị phải biết định hướng các chị biết được mục tiêu biết dẫn dắt họ thì cái này trong thời gian một ngày cũng làm được còn vì tôi có nợ các chị một thứ đó là chạy bảo minh họa thì tôi sẽ hướng dẫn các chị lúc chạy bảo minh họa được không anh chị